lúa nọ giờ có chi bó khó cũng chơi gió có lúa xuống thìa bùa cú ít phía chờ cú gió xiên cha thiên lên thôi về cho cú mùa rung